some people practice awareness, but they don't have spontaneity. It means this is not right, right awareness. In my research, I understood when you are spontaneous, you start to unfold. Every monk, if he's a true monk, he definitely have lots of spontaneity. Enlightenment is same, but the way to reach it, it has the different approaches. So friends, when we are spontaneous, somehow it looks care careless. Khi mà chúng ta nói về khi mà chúng ta ở trong trạng thái ngẫu hứng có thể là người ngoài nhìn vào họ cảm thấy là chúng ta đang không cẩn thận. Exactly. That is the reason spontaneous sometimes can be careless too. Đó là lý do vì sao cái sự ngẫu hứng đôi khi cũng có thể không cẩn trọng. That's why only spontaneity does not work. Đó là lý do vì sao nếu chúng ta chỉ có sự ngẫu hứng một mình thôi thì điều này không đủ. That's why I always say spontaneity with awareness. Đó là lý do vì sao lúc nào thầy cũng gợi nhắc chúng ta cái sự ngẫu hứng phải đi cùng với cả sự nhận thức. So awareness means you already calculated all the possibilities. Sự nhận thức ở đây là gì ạ? Là chúng ta đã tính toán hết tất cả những khả năng. All the consequences. Tất cả những hậu quả. Everything under your energy. Tất cả mọi thứ đều ở dưới quyền năng lượng của chúng ta. And still you are spontaneous. Và rồi chúng ta vẫn lựa chọn ngẫu hứng như vậy. That is transforming a technique. Đây chính là phương pháp nghệ thuật chuyển hóa. So that's why example our transforming a practice is like a two wings to the Đó bird. là lý do vì sao thầy luôn gợi nhắc chúng ta nghệ thuật chuyển hóa là một chú chim với hai cánh. For example, you have spontaneity but you don't have awareness. Ví dụ bạn có sự ngẫu hứng nhưng bạn không có nhận thức, bạn chỉ có một cánh thôi. Can you fly? Bird can fly. Một chú chim nếu mà chỉ có một cánh thì có bay được không? Cannot. Không bay được. But you don't have spontaneity but you have awareness. Bạn không có sự ngẫu hứng nhưng bạn có sự nhận thức. Bạn có bay được không? Still cannot. Vẫn không bay được. Because if you have awareness, automatically spontaneity comes. Bởi vì nếu mà bạn có sự nhận thức thì cái cái sự ngẫu hứng nó sẽ đến. Some people practice awareness but they don't have spontaneity. means this is not right right awareness. Có những người thực hành nhận biết mà họ không có sự ngẫu hứng điều này có nghĩa là cái thực hành này chưa đúng đắn. No matter 15 years, 20 years they are practicing a meditation does not matter. Cho dù họ đã thực hành thiền 15 năm, 20 năm nó không quan trọng. Every monk, if he's a true monk, he definitely have lots of spontaneity. Nếu mà đó là một người, một nhà sư đích thực, chắc chắn nhà sư đó sẽ có một cái nguồn năng lượng ngẫu hứng ở bên trong friends maybe you didn't you didn't uh, really live with the true monks you live with true monks how much playful they are bởi vì các bạn chưa bao giờ sống cùng những nhà sư các bạn không thật sự biết rằng là họ chơi đùa như thế nào they are only in the monk dress in the certain time they look like that very serious chỉ là trong những nghi lễ trong những cái lúc mà bạn gặp họ thì trông họ rất nghiêm trang như vậy thôi generally they are so playful nhưng mà những lúc khác họ rất vui tươi rất chơi đùa otherwise so much humor yeah vui á họ rất vui tính yeah the true awakening person he's so playful naturally playful đó các bạn thấy không những nhà sư họ rất chơi đùa đấy là họ tự nhiên lắm why because you know why humans try to be serious các bạn có biết tại sao con người chúng ta cố gắng trở nên nghiêm trang hơn không? Because it's an unconscious habit, you think everything under control. Bởi vì đây là một thói quen vô thức của chúng ta để khiến cho mọi chuyện nằm trong kỳ tầm kiểm soát của chúng ta. And after once you know nothing is in my control, you automatically playful, playful. Và một khi chúng ta hiểu được một sự thật rằng thực ra không có cái gì là nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta cả, chúng ta tự động trở nên chơi đùa. That's why any true monk, he never serious. Đó là lý do vì sao những vị nhà sư đích thực, những vị đó không bao giờ in, quá in, là nghiêm túc. Even a clone, if you start to meditate, he looks serious only kể cả một chú hề nhưng mà khi chú hề ngồi thiền chú hề trông cũng sẽ rất nghiêm trang. So that is not everything. Đây không phải là tất cả mọi thứ đâu ạ. Of course, there is, in some monk practices they strictly avoid dancing, uh, hugging and human contact directly. Tất nhiên trong một số thực hành của những nhà sư thì họ cấm không được nhảy múa hát ca. Is it wrong or right? Vậy thì cái điều này là đúng hay sai? It's an approach, that's it. Đây chỉ là một cách tiếp cận khác thế thôi. Who choose that approach, they will practice it. Ai lựa chọn cách tiếp cận như vậy, họ thực hành đúng như vậy. Because they don't want to trigger all the uh, attractions. Bởi vì họ không muốn thu hút vào những cái sự những cái sự hấp dẫn. Because fundamentally they don't they they completely filter the the physical sex. Bởi vì họ đã loại bỏ quan hệ tình dục So when they, when they filter the physical sex, they need to construct many things based on that. Và chính bởi vì họ loại bỏ cái việc quan hệ như thế này, họ cần phải có một cách tiếp cận khác. Otherwise cannot cannot uh, uh, succeed the the the whole uh, their process. Họ không thể làm cho cái cái quá trình của họ trở nên khơi gợi hơn. For them, that's fine. Đối với họ, điều này là hoàn toàn bình thường. But does not mean enlightenment comes through only that. Điều này không có nghĩa rằng cái sự khai sáng nó đến từ như vậy. Enlightenment comes in different ways, different forms. Sự khai sáng. I mean, enlightenment is same, but the way to reach it, it has the different approaches. Sự khai sáng nó đến từ nhiều cách, nhiều nhiều nhiều phương án, nhiều con đường tiếp cận. So if monk don't want to dance, it's his choice. But we don't think that oh, if I dance, I am not good like a monk. Vậy. I don't have a good energy like a monk. Và như vậy, nếu mà một nhà sư lựa chọn không nhảy múa đây là sự lựa chọn của một nhà sư. That is his choice. You have your choice. Đây là sự lựa chọn của một nhà sư và bạn cũng có một sự lựa chọn của riêng bạn. But ultimately the thing is integrity is important. The transparency is important. Và cái điều quan trọng nhất vẫn là cái sự chính trực của bạn, vẫn là cái sự trong suốt của bạn. The quality of lifestyle is important, not that what you what you show outside vẫn là cái chất lượng lối sống của bạn chứ không phải những gì mà bạn phơi bày ở bên ngoài. Yes or no friends. Có đúng không ạ? So the thing is how you filter when you trigger how you filter it. Và như vậy cái điều quan trọng ở đây làm thế nào để bạn có thể lọc được những cái nó trồi lên bên trong bạn. For example, in our diviners, we have lots of dance. We have lots of dance energy. Ví dụ ở tổ chức diviner thì chúng ta có một nguồn năng lượng nhảy múa, lễ hội So when we are dancing here, purpose is not to attract each other. Khi mà chúng ta nhảy múa ở đây, mục đích không phải là để thu hút một ai. So if I'm dance, it's not that, hey girl, look at me, how beautiful I am. Vậy thì you khi mà to thầy with me tonight? Hey. thầy nhảy múa không phải là để quyến rũ những người phụ nữ đến với thầy. So that is not the purpose of dance here. Đây không phải là mục đích của việc chúng ta nhảy múa. Here the purpose of dance is make yourself free Mục đích của việc chúng ta nhảy múa ở đây chỉ đơn giản là để trở nên tự do. Because you have a fear of judgment. Bởi vì trong bên trong bạn bạn có nỗi sợ người khác phán xét bạn. So it's a good exercise. What is the best exercise than this? Đây chỉ là một bài tập thực hành thôi. To face your fear. Bài tập thực hành để bạn đối diện với nỗi sợ của bạn đó. So when you are open-heartedly freeing, moving and just uh, just doing like just like innocent child, how much energy will boost up? Purification happens. Khi mà bạn cởi mở cơ thể của mình và cho phép mình chuyển động như một đứa trẻ, chúng ta đang giải phóng được rất nhiều. So here we have a particular focus và and ở... we know what we are doing here. Và ở đây chúng ta có một sự tập trung và chúng ta hiểu biết rất rõ chúng ta đang làm gì ở đây. And the one who come from the monk background, oh my god, what they are doing like this? Oh, they are damaging the culture again. In the name of a uh, practice, spiritual practice again, why they are dancing like this? và những có thể là có những nhà sư nhìn vào thì họ nghĩ rằng chúng ta đang phá hoại một cái nền văn hóa thực hành tâm linh tại sao chúng ta lại nhảy múa như vậy it means they don't go to the root root level Điều they don't aware of everything họ chưa đi sâu vào gốc rễ của mọi việc họ chưa có sự nhận thức được so they judge according to their habit or according to their knowledge và như vậy họ chỉ phán xét phụ thuộc vào những thói quen của họ mà thôi Why? Because he's not enlightenment monk, he's just a monk. Bởi vì sao? Đây chỉ là một nhà sư chưa được khai sáng, họ chỉ là một nhà sư mà thôi. Is it clear, friends? Các bạn có hiểu ý thầy không? Then why I'm so interested in this combination? Vậy personally? thì tại sao? Tại sao thầy lại rất quan tâm về phương pháp này? Because in my research I understood when you are spontaneous you start to unfold. Bởi vì trong nghiên cứu của thầy, thầy quan sát thấy được rằng khi mà bạn trở nên ngẫu hứng, bạn tự động khai mở. You don't need to suppress. Bạn không cần phải kìm hãm. Expression is happening. Cái sự bày tỏ, cái sự khai mở nó diễn ra tự nhiên. In that time, if you aware, you can catch your light. Và trong cái khoảnh khắc đó, chỉ cần bạn có được sự nhận thức, bạn sẽ nhìn thấy được cái nguồn sáng bên trong bạn. You can catch your life force. Bạn có thể nắm bắt được đâu là cái nguồn sinh lực bên trong bạn. So you, your practice will go more faster. That is my exploration. Và cái thực hành của bạn được diễn ra, tiến trình sẽ nhanh hơn. Đây chính là trải nghiệm của thầy. That is the reason I encourage this combination to decondition ourselves fundamentally. Đó là lý do vì sao thầy luôn khuyến khích tất cả chúng ta hãy thực hành sự kết hợp này để có thể phá vỡ những điều kiện bên trong bạn. So we need two things spontaneity, awareness. Và như vậy chúng Together, ta cần practice goes well. Chỉ cần sự kết hợp giữa sự ngẫu hứng và sự nhận thức đi cùng nhau chúng ta sẽ có một thực hành chất lượng.